<laughs> Chứ sao đéo chả sửa sửa nó lo lồn gì Tiếp tục Rồi ok Mày đi Tao cho mày ăn tích kẹp luôn Ủa, mà mấy thằng này bị phạt tù OC xong rồi thì mẹ nó cũng phải về ờ, nó bách tình huống tiếp chứ Nói chung là thì mẹ... Nó bỏ tình huống luôn mà, thằng này cố tình nó bỏ tình huống luôn mà Kệ chứ mẹ nó Địt mẹ đấy là cố tình bỏ thì nó bắt phải bắt nó vào luôn lại chứ thì Ủa. không nó nó nó nó spawn xe về nhà là lâu chiếc xe luôn lâu cứ đem nó spawn xe về nhà luôn đấy ừ, ờ, có mẹ ai đi biết rồi ý là đi mẹ tại vì nếu mà chỉ phạt mỗi OC nói mà đéo ờ, đéo có yeah. Dạ. đéo có phạt IC nó hơi đấy không có đâu bạn cái nào tới à. OC là bỏ qua OC luôn mình không okay. Dạ, dạ. mẹ chứ thằng đấy mà tấn công cảnh sát này cái đó là vào tội tấn công cảnh sát rồi tấn công cảnh sát cản trở người thi hành công vụ cướp ATM đụ má tao kiện nó cái tội CB nè tao kiện cái tội CB với lại uh, với lại cái tội LTA CR đó anh ừ CR À, còn thằng này này giờ có 400 đứa rồi đó. Chắc hát bọn. Có tiếp Nhận nhận nhận đi, nhận đi. Đồ má đang làm cái. Có con cặc tao tha cái thằng trong mỹ quan nó có trong danh sách luôn một chứng không không hình như có có trụ sở luôn trung ủy quan luôn mà cho nó thôi trung úy thì về đi chứ không cần đâu đang gặp trung úy rồi nó kêu Để nó nhắn tin về chỗ cũ bắt đầu tình, ờ, tiếp tục tình huống kìa tao cho mày ăn bài kiện luôn à. nó à đâu bị mẹ lúc đấy là nó bị thương mà nó bị thương tức là nó phải về viện đúng là nó bị ao ra lúc đấy ao nhưng mà không đồng nghĩa với việc lấy xe về đúng không nhưng mà nếu mà nó phải lấy xe về thì nó đi lên hoặc là gì đấy để lên boy lại bắt ra đi phạt tích kẹt cho nó thôi bạn ấy đi cùng mẹ họ đành về làm người tốt đấy mình phải thể hiện là mình trên cơ chứ mà như vậy đúng đường ta sai điều mày anh không Thằng này bắt được Cái dí đây từ từ đem cái thằng mà kêu quay lại tình huống á thằng lê minh có đó kêu nó biến đi cũng nó về nhà nó cướp súng rồi sao ai biết được thu súng rồi bãi ra mà không súng nhìn người đó Đúng rồi, ờ, nói nãy nó đâu rút súng đã tấn công đâu nhưng mà trời mẹ nó biết rồi nhưng mà lỡ không lỡ chứ người nó có súng rồi nó spawn về nhà cướp súng mà trong đêm ra tay không này đúng không nó mẹ thì mà nó bị thương rồi cũng không thể ép nó về là thấy được nó bị thương mà xong rồi nó lỡ đâu mà nó crash đi thì nó cũng phải về vẫn phải về viện mà thì còn vụ xe thì sao ờ nó bị thương mà vậy kêu tình huống tiếp tục tiếp tục làm gì anh em mình đi xe nó luôn phạt tiền nó đi thì đấy về đi phạt tiền nó mà rồi khỏi đứng từ xa có ai đi rồi 947 gõ vô cái phạt luôn đi Ừ. chụp cái hình ờ, chụp cái hình ờ, lúc phạt cái gửi lại cho anh để anh gửi cho nó nó là do ông nó bị thương rồi bây giờ tiếp tục là mày sống lại hả có đâu con trai tôi bị không tình yêu cho nó cái full tích kẹt nha cái ờ, ta em viết luôn đi dạ. đọc, cái đi đọc từng cái của nó bảy nè thứ nhất tấn công cảnh sát Ờ, để coi lại nha tấn công cảnh sát nè cướp ATM 947 là lên mình kết à ừ. ừ cướp ATM nè tấn công cảnh sát kháng lệnh bỏ chạy tổng tiền hết bao nhiêu tính luôn cho em ờ Vậy là khôn đấy cướp ATM là 15 phút cộng 15 ngàn đúng không 15 ờ, phút cộng 30 ngàn đúng không thôi 30 ngàn đi không tính tới uh, tù đi rồi ba chục ngàn ba chục ngàn nè với lại tấn công uh, tấn công cảnh sát là nhiêu ta 15 ngàn vậy rẻ vậy rẻ được là nó lái xe nó quốc mình đâu à đâu gì đâu nó cr luôn mà nó cán nó phong cản ba bốn lần á nó cán ba bốn lần luôn á cố tình nó cán mà rồi vậy rồi là tới cộng tới ba chục sáu chục ngàn rồi sáu chục ngàn với lại mười lăm ngàn kia là bảy mươi lăm ngàn với lại ờ, kháng lệnh bỏ chạy luôn em mười lăm ngàn gì nữa User joined your channel. Kháng lệnh bỏ chạy cho nó 10 uh, 15 ngàn nữa hả? Hai chục. còn 15 ngàn là là 70 á, 75 ngàn là còn một cái 15 ngàn gì nữa. Là sao 15 <laughs> ngàn vậy? Ba tội đó. Tấn công cảnh sát kháng lệnh bỏ chạy. Ừ ba tội là 90 ngàn chứ. Ờ, cướp em là 30 ngàn nè. Kháng lệnh bỏ chạy 30 là 60 nè. Ờ. À rồi ờ, tấn công cảnh sát ờ, cái gì cái gì cái ờ, tấn công cảnh sát là cứu cướp tem là 60 ngàn đúng không rồi kháng lời máu à. chạy là 15 ngàn nữa bạn tính họ tính cho nó thành hai chục nữa đi ừ. tám dọc hả ừ vậy thì đi trả đá chứ đi chợ trả đá nói chung viết xong viết cái, cái chụp cho anh hai tấm hình nha lúc mà viết số tiền với lại viết cái tích kẹt số uh, tội gì á rồi gửi qua cho anh để anh gửi cho nó gửi đít cột á Amin Amin ừ. ừ. Gửi chưa Cái gì cái gì Gửi ad chưa Đang tình chỉnh một số thứ ừ. Rồi ờ, gửi Tớ tưởng hôm nay update là có luôn rồi Gửi Tớ gửi mày đâu Tớ tưởng mình gửi ờ, bọn kia Không À Thế thì mẹ mấy bọn bác sĩ xe của Pháp mà chú cứ đem mẹ về nhà chẳng có để là sao ta? Xe gì xe tổ chức á? Ừ thì về xe bác sĩ cái đó là xe, xe của tụi nhà báo bọn nó thích hả xe để đó là xe của nhà báo bạn ơi không phải xe của nó nhà báo à, xe. xe bác sĩ mà đi về có lần tôi thấy con mẹ nó cả cái xe thùng mà xe cứu thương ấy đi về nó gọi người ta gọi là flexing tức là một tình thì vậy flexing xe chủ mẹ mày cái mày đam tao cái lên này cái ờ, dục lá hai hai hai lên lên lên lên lên lên cái cái ngân hàng ngân hàng hai cửa cho anh xóa cái chip chipon cái thì mày nó đéo xóa. Đây này Thì mày em xóa cái chip chipon đấy đó. Anh xóa cái của anh mẹ... mà mà mày Ơ, có lần có thằng ở đây sao này Gì vậy? Dạ. Thì mày có thằng cướp ở đây sao này Cướp ở đây là sao? Ờ, có thằng cướp ở đây này. Ở đây? Ờ, có thằng cướp ở đây này. Ấy, cụ má. ở cái lùng má có thằng bọc cái lùng má rớt xuống rồi chạy đi chạy đi vụ ơi à, à, chạy đi chạy đi chạy đi chạy đi chạy đi Điệt mà em cũng bắn nè bắn nè tao sắp fire rồi à? đéo ròn anh em mà đéo biết mẹ đéo biết nhìn vào đi vào trong đấy mới nhìn thấy thằng đồ má để nó quay kìa đồ má anh em nha lúc đấy đâu lúc đấy tưởng là cái đi mẹ cái ATM để xong rồi ngủ rồi Thì à, ăn cái điểm à, lý do ha Giờ ăn kiếm điểm thôi Ông kia kiếm điểm thôi Nhìn xung quanh kéo cái xác lên xe vác lên xe đậu má thủ tiêu xác à Đúng rồi đấy Ừ thì phải thủ tiêu xác rồi Cái là má Cái giáp mặt như nóng người là đủ má xảy ra chuyện à Đây, giờ Jerry Handsome đã vào game Thì mẹ phá xử lý ẩu với luôn Lại bị thủ tiêu rồi Enzo non Enzo non